Vâng, chào tất cả anh em nhé Hôm nay à, tiếp tục cái clip hôm nay ngày hôm nay tôi à, muốn kể đến anh em cái à, bộ hột ba cái bộ hột chơi tài xỉu nó hoàn toàn không tang và rất là hiệu quả áp dụng để vừa làm tay cái cũng được mà làm tay em được miễn sao nó là đồ không tang không tang là như nào không tang thì tôi nói anh em này bây giờ trên thị trường ấy có rất nhiều những cái sản phẩm rất nhiều những cơ sở giới thiệu về cái à, đồ không tang nhưng mà không tang như thế nào gọi không tang không tang ấy có nghĩa là không có một cái gì có thể uh, dò được sóng của nó hoặc là uh, à, trẻ ra không có gì đấy gọi là đồ không tang còn nếu mà có những loại đồ mà có thể bắt sóng được hay là dò sóng được ấy, thì đấy không phải gọi là đồ không có tang mà đấy là đồ có tang hoặc là trốn tang thôi nhưng mà với cái bộ sản phẩm của tôi ấy, thì tôi khẳng định với anh em này hoàn toàn không tan 100% bởi vì sao không có một cái gì có thể bắt sóng được của nó mà cũng không có một cái đồ gì có thể test được của nó là bên trong là gì đó chính là cái bộ sản phẩm hột liệt tài hay còn gọi là lệch tài hột liệt xỉu hay còn gọi là lệch xỉu và đây là hột bão bây giờ sẽ tôi à, sẽ giới thiệu với anh em về bộ sản phẩm này và test thử cho anh em xem đây đó là một cái ờ, chùm chìa khóa nhé chìa khóa tủ thôi đây. cục 500 này Điện nó dính rất chặt nhé hoàn toàn không có gì đúng không đĩa hột này dĩa này hoàn toàn bình thường đó. hột này đúng không ạ tiếp tục này thả xuống là nó tự uh, rơi tự trôi xuống đó là về kiểm tra hột và dĩa như thế <clears throat> hột như thế bây giờ tôi sẽ kiểm tra sang dĩa này tôi sẽ để những cái bộ hột lên bên trên này và kiểm tra dĩa và nắp cho anh em xem nhé dễ khiển này hay gọi là dễ bấm ấy thì tất nhiên kiểu này nó không thể à, như thế này được bởi vì có nam châm thì nó sẽ bị dính sẽ bị hít đúng không đây tiếp tục đến nắp này không có gì đâu hoàn toàn bình thường Đó. soi đèn thì à, tôi nghĩ là cũng không cần vì soi đèn bây giờ những cái đồ mà không có ta, à, đồ đồ có tang ấy, soi đèn thì nó vẫn trong thôi tôi đang khẳng định như thế về công nghệ bây giờ làm thì nó hiện đại hơn ngày xưa nhiều bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem trước tiên à, bộ hột này nhé đây gọi là hột lệch tài đây là lệch xỉu liệt xỉu và đây gọi là hột bão nhé tôi xin giới thiệu lại một lần nữa tỷ lệ lên à, bão của nó ấy, thì nó à, xin lỗi lên à, tài hoặc lên xỉu hoặc lên bão của nó ấy. như bộ này hai bộ này lệch liệt tài và liệt xỉu ấy thì à, tỷ lệ của nó sẽ là 73 hoặc là 82 phụ thuộc vào cách mình đặt hột thôi một cái tài này. một cái xỉu hai tài ba cái tài bốn cái tài năm cái tài hai cái xỉu sáu cái tài bảy cái tài 8 cái tài một cái xỉu 8 tài 3 xỉu tiếp tục tài này, 556 ấy. thì đây là tỷ lệ về bộ hột à, lệch tài hay còn gọi là liệt tài như thế bây giờ sang bộ xỉu một cái xỉu này hai cái xỉu này ba cái xỉu này bão này bốn cái xỉu tính cả cái bão nữa là năm cái xỉu đúng không? rồi sang một cái tài này. lại về xỉu này xỉu nữa này xỉu này xỉu này sang cái tài nữa là hai này xỉu tài xỉu rồi à? ai lắc cũng thế thôi ra xỉu rất nhiều xỉu rồi à? xỉu rồi à? bão tiếp này bão xỉu hai cái hai cái liền nhá xỉu rồi xỉu rồi xỉu này nó, đó là về bộ lệch xỉu bây giờ là điều đặc biệt nhất nó chính là cái bộ bão nhé bão của nó ấy, tỷ lệ là từ mình sẽ lắc từ 8 đến 12 chén thì nó sẽ ra hai cái ờ, bão một đến hai cái bão thậm chí là ngay chén thứ ba thứ tư nó lên bão luôn liền này. xỉu rồi bộ hồn này thì nó đi rất là đều nhé 5 năm coi là không phải là lệch hẳn về tài hoặc là lệch hẳn về xỉu mà nó sẽ đi 5 năm rất đều đó vừa hai cái xỉu rồi ra một cái tài này. xỉu này xỉu tài lôi tài này xỉu tài này. tài này. báo này báo bằng lục này. tiếp tục về xỉu này tài này hồ ti rất là đều đúng không anh em tài này xỉu này xỉu này báo ba năm này tài này xỉu này tài này rất là đều đúng không ạ tài này. bão này ba một này xỉu này xỉu nữa này xỉu này xỉu nữa này xỉu này báo 3 thằng một tiếp này xỉu ba thằng bốn này Đó. rất là chính xác luôn tài này Đó. xỉu này à, à, tài 556 tài đúng không đó ba hàng ba này rất là chính xác tỷ lệ rất là chính xác luôn thì ờ, anh em nào có nhu cầu tư vấn liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé 0942 031 414 và 0931 031 414 anh em khi vào đăng ký kênh nhớ à, ấn vào cái nút đăng ký ấy, ở góc phải của màn hình ấy, để biết những cái sản phẩm những cái video mới nhất nhé Xin ờ, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.